Amén. Ừ, Phương à, ừ, Phương ơi tôi bảo này là ờ, bạn phải làm à, 4 tháng, tháng ờ, 12, tháng ờ, 1, tháng 2, tháng 3, thì tháng 3 bạn nộp rồi. Ừ. Ừ. Ờ, nghĩ- tớ mở ra thì tớ thấy là hình như chỉ có mới 2 tháng hay sao mà, phải không? tháng tháng 12 này tháng 1 tháng 2 ừ, còn tháng 3 thì tớ đã nhập rồi ừ, rồi ok nhá ừ, tớ tớ xem trên điện thoại ừ, rồi ok ừ, ừ. ừ. Lớp mình hiện nay mới có 36 người tham gia trên 66 nha. Thì ờ, còn một số bạn là chưa vào thì ờ, lớp trưởng xem nhắc ờ, sinh viên nhá. thì chỗ mạng mọi người có ổn không nhỉ ổn thầy ạ ổn thầy ạ thầy ơi ừ. làm thế nào để thấy được hình ảnh á à, mà phải bật camera của mình lên nhá à, thầy ở bên thầy ạ à, thầy đang tắt camera à vâng Thì vì mình không không không không bật camera bây giờ chỉ nghe tiếng thôi ờ, thầy ờ, ờ sau thầy sẽ chia sẻ màn hình thôi vâng ờ. được ạ nặng thế đã qua 4 phút thì thầy bắt đầu à, vào à, tiên nha à, à, cái tiết của, cái tiết của à, à, tiết của ta ấy tiết của ta ấy thì, à, là định dạng văn bản định dạng văn bản tiết 17 18 ấy thì là về định dạng văn bản thực hành thì căn cứ của ta định dạng thì căn cứ của ta thì cái căn cứ ấy, thì ta sẽ dựa vào à, thì ta sẽ dựa vào à, cái à, cái Thông tư 01 01 2011 2011 và cái nghị định 30 nghị định 30 2020 2020 của, chính phủ à, chính phủ uh, quy định về uh, quy định về cái công tác công tác văn thư lưu trữ công tác văn thư lưu trữ uh, nghị định uh, nghị định này ngày 5 tháng 3 ngày 5 tháng 3 năm 2020 thế thì trong uh, cái quy định ờ, này, cái quy định này uh, quy định một số quy định một số cái thể thức thể thức trình bày văn bản này chính văn bản này chính thì thầy đã thì gửi lên đã gửi lên uh, cho lớp cho cụ thể ví dụ như là ta sẽ sử dụng uh, phông chữ gì rồi là sử dụng khổ giấy gì định dạng như thế nào đấy chính là cái nội dung mà hôm nay ta sẽ đi thực hành thế thì trước khi đi đến cái ờ, bài nội dung thực hành ấy ta sẽ ôn tập lại một số cái kiến thức trước khi vào cái nội dung thực hành thì trước hết là ta sẽ đi tìm hiểu những cái khái niệm ký tự là cái gì câu là thế nào và ký tự này câu này từ này đoạn rồi một số cái quy tắc là xuống dòng khi nào ta sử dụng enter khi nào là ta cứ gõ và khi nào ta sử dụng dấu à, shift enter thì ta sẽ sử dụng cái quy tắc xuống dòng này à, và một số cái quy định à, thiết lập ban đầu à, căn cứ theo thông tư 30 về thiết lập mà khổ giấy rồi là giấy và cách để ta sẽ ờ, sử dụng phím tab để ta định dạng thụt đầu dòng à, theo thông tư 30 2020 và cuối cùng là cái nội dung mà ta sẽ thực hành cái bài tập trên lớp thế thì à, à, ký tự khái niệm về ký tự thực ra là tất cả những cái gì mà nằm trên ờ, bàn phím ý, nó là ký tự đấy thì ký tự chính là những cái ký cái, cái phím nằm trên bàn phím cái từ ấy thực ra là ta ghép các ký tự trên bàn phím lại thành một cái từ có ý nghĩa thì uh, tuy nhiên cái từ này này là phải uh, không có dấu cách nhá từ là không chứa dấu cách dấu cách là cái dấu dài này này space bar này Đấy, từ là không được chứa dấu cách câu thì các từ ghép với nhau và kết thúc bằng dấu chấm ấy, thì nó tạo thành một câu đoạn thì là nhiều câu mà liên quan đến nhau nhưng tuy nhiên là nó hoàn chỉnh về mặt à, ngữ nghĩa thì nó tạo thành một cái đoạn đấy là một số cái khái niệm mà sơ bộ cho ta à, nhắc lại trước khi đi vào à, bài thực hành vì à, trong bài thực hành sẽ có ừ, những cái đoạn mà liên quan đến định dạng đoạn này rồi định dạng ngắt câu này đấy thì ta phải nắm được những cái, cái ban đầu thì quy tắc xuống dòng thì thông thường thông thường trong quá trình soạn thảo nếu như mà cái cái cái cái câu của ta chưa dứt ý, thì ta cứ gõ ta cứ nhập nhập cho tới khi nếu như chạm biên chạm biên phải thì ta chưa enter nhá hoặc ta chưa sử dụng dấu ngắt dòng hoặc là ngắt đoạn mà ta cứ gõ khi chạm đến biên bên phải thì ngay lập tức là sẽ uh, trôi xuống dòng tiếp theo uh, chứ ta không dùng enter để xuống dòng hay là dùng shift enter để ngắt dòng thế thì uh, khi nào ta dùng phím là uh, shift enter là ngắt dòng là ta muốn một cái cụm từ nối nhau nằm sát nhau trên cùng một dòng thì ta sẽ sử, sử dụng phím shift enter còn phím enter là khi ta xuống hẳn một đoạn ta ngắt luôn cả đoạn đấy khi mà cả đoạn đã hoàn thành về cái mặt là ngữ nghĩa tôi nói như thế có nhanh quá không nhỉ các bạn nhỉ không không không nhanh quá đâu thầy ạ ừ đây là những cái kiến thức mà ta đã học rồi thì bây giờ là tôi tôi ôn lại thôi để ta nắm được thôi thế thì à, cái lề của ta ấy cái lề khổ giấy thì ta thiết lập như thế nào đầu tiên là theo uh, nghị định 30 thì khổ giấy ta phải sử dụng là khổ giấy A4 <coughs> và cái lề theo nghị định 30 thì lề trái sẽ là từ 30 cho đến 35 lề phải từ 15 đến 20 lề trên là 20 đến 25 và lề dưới là cũng 20 cho đến 25 đơn vị là mm thì ta đổi sang cm là lề trái sẽ là từ 3 cho đến 3,5 lề phải là 1,5 cho đến 20 lề trên là 2 cho đến 2,5 lề dưới là 2 cho đến 2,5 đây là theo Nghị định 30 à, năm 2020 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 3 năm 2020. Đây là trái đây, là trên, là phải và là dưới. Đây chính là cái quy định à, khổ thì ta phải đương nhiên là ta phải sử dụng cổ giấy A dụng A4 rồi. Thế đối với cái định dạng là à, cái phím tab ấy thì ta quan sát này đây chính là cái phím tab trên bàn phím này phím tab trên bàn phím thế định dạng phím tab là định dạng những cái gì thì đầu tiên là cái thụt à, vào so với cái lề trái đây, nút tab đây đây là cái lề trái lề trái này là từ 3 cho đến 3,5 là ở đây sau đó cái thụt đầu dòng vào thì ta sẽ sử dụng phím tab Ngoài ra ta sẽ sử dụng phím Tab để ta định dạng những cái, cái dấu chấm như thế này trong văn bản để đảm bảo rằng là cái phần bên phải này nó đều nhau và cái văn bản được trình bày theo đúng mẫu thì ta sẽ sử dụng phím Tab để ta trình bày những cái dấu chấm như này. Thế hôm nay ta sẽ đi uh, rèn các kỹ năng uh, về cái phần uh, uh, bài soạn thảo ở trên lớp bài số 1 cái nội dung bài số 1 thì ta sẽ đây bài số 1 đây đối với bài số 1 này thì ta sẽ rèn những cái kỹ năng gì cái thứ nhất là ta sẽ sử dụng uh, à, à, thột đầu dòng này à, cái phím thụt đầu dòng đúng không cho cả đoạn thì để thụt cho cả đoạn thì ta làm như nào tí nữa thì à, tôi sẽ hướng dẫn chỗ này cái thứ hai là định dạng cái phông chữ cái định dạng về phông chữ sử dụng kiểu chữ rồi sử dụng một số cái định dạng mà đối với à, trong mục là phông ví dụ như strike through là gạch ngang ở đây là một số cái à, sử dụng một số cái hiệu ứng text effect Ờ, đối với phông chữ để tạo ra được cái cái khổ giấy mà à, ta quan sát đây Thế bây giờ tôi sẽ uh, hướng dẫn ta thực hành cái bài này luôn bởi vì trong này thì ta sẽ quan sát luôn một số cái kỹ năng để soạn thảo đây tôi mở file word lên tôi mở file word này thì thông thường thông thường nếu như ờ, trong quá trình soạn thảo mà ta cứ bật đi bật lại như này thì rất là khó khăn trong cái quá trình mà ta ta ta soạn thảo bởi vì ta phải nhìn cả hai văn bản ở đây tôi có thể co cái văn bản thứ nhất lại tôi co cái với cái cái cái khung của hiện của cái văn bản văn bản thứ hai đây như vậy là tôi có thể vừa nhìn song song được cả hai rồi. Hoặc là nếu như ta sử dụng trên à, màn hình thì ta sử dụng tính năng là à, side by side. Thì tí nữa ở cái tính năng này như thế nào thì tí nữa ta sẽ tôi sẽ chỉ để ta thấy. Thế đối với cái bài này thì ta cứ gõ nhé, chưa định dạng luôn. Ví dụ ngày xưa Hoàng Thị này, chưa định dạng gì cả. Em tan trường về ta cứ gõ bình thường chưa định dạng gì cả sau ta kéo tiếp tục cái phần trên xuống Thầy ơi, ơi. có một số bạn đang học nhầm lớp thầy ạ. Sao lại học nhầm lớp à? Các bạn ấy đang vào cuộc họp của tiết khác ạ. Thế là các bạn đang đợi bên đấy thầy ạ. À thế Mình... bảo các bạn phát ra những cái tiết đó đi để quay lại à, cái tiết 17 18 này. Tiết 17 18 là cái tiết nằm trên cùng. Các bạn đang kiến nghị là tại sao lớp lại vắng lặng thế, chưa ai học cái gì à? hoặc ờ, các bạn là thoát ra khỏi cái nhóm thầy ơi nhưng đó. mà em vào tiết 21 22 thì lại thấy còn vào tiết 17 18 thì không thấy gì ạ thầy vào nhầm thầy vào nhầm tiết rồi ạ à ừ thế thì vào bảo các bạn vào tiết 21 22 thì thầy vào nhầm cuộc họp nha vâng ạ ừ cơ bảo bảo sao em tìm không thấy đâu ờ, ờ, ờ, chắc là thầy à, là, vào nhầm Ui nhắc các bạn quay lại cái chỗ tiết 21 22 đi. Cái tiết này tí nữa thầy sẽ đổi tên để ta nó quay lại thành tiết 17 18. À, thầy ơi. Rồi, bạn cứ Thầy hỏi ơi, đi. Cho em hỏi Vâng, ừ. em đang đánh cái văn bản nhưng nó bị lỗi chữ thì có cách cách nào khắc phục không ạ thầy? À, lỗi chữ, đúng rồi, nguyên vâng. nhân là như này nha, thầy chỉ luôn này. Vâng vâng. Nguyên nhân là một là ta sẽ phải sử dụng cái gì? Ta lưu ý này, để gõ được cái tiếng Việt mà ra đúng cái dấu chuẩn ấy, thì ta phải sử dụng hai cái, một là cái bảng mã hai là kiểu ngõ cái bảng mã là có hai loại bảng mã ta sử dụng cơ bản là đấy là <clears throat> à, là bảng mã đấy là Unicode đúng không? Vâng vâng. Unicode này hoặc theo tiêu chuẩn Việt Nam 3. Cái kiểu gõ thì ta sẽ thường là ta sử dụng là gì? Telex. Telex dùng những cái này để lên được cái uh, chữ của tiếng Việt này bảng mã thì hoặc là ta sử dụng bảng mã Unicode hoặc là theo tiêu chuẩn Việt Nam 3 nếu như ta sử dụng theo Unicode này nếu Unicode thì ta phải sử dụng những phông chữ gì tham new này ví dụ tôi đang sử dụng phông gì đây tôi đang sử dụng phông tham new roman hoặc là aria hoặc là vân ví dụ tôi đang gõ ở đây là theo chuẩn là gì Unicode e nếu như ta sử dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam 3 tiêu chuẩn Việt Nam 3 này thì ta phải sử dụng phông chữ là gì có dấu chấm VN ở đầu tiên ta phải sử dụng có dấu chấm VN ở đầu tiên thế bây giờ tôi sẽ lựa chọn để ta quan sát nhé để gõ được tiếng Việt ta phải sử dụng những cái như này ở góc cuối màn hình ta bấm vào ta mở cái phần Unikey ngoài màn hình lên nhá mở lên này à đang chạy rồi đây bảng mã nhá tôi đang sử dụng bảng mã là gì Unicode này kiểu gõ là kiểu gõ telex bảng mã là Unicode kiểu gõ là telex thì đương nhiên phông của tôi phải là phông gì để gõ ra tiếng Việt tôi phải chọn phông là Tham New hoặc là Aria hoặc là Verdana thông thường để theo quy định văn à, gõ nhập định dạng văn bản ta phải sử dụng phông Tham New thì ở đây tôi đã sử dụng phông Tham New đây rồi đây Tham New đây kích thước theo quy định là kích thước 14 đây bảng mã là Unicode kiểu gõ là kiểu gõ telex phông chữ thì ta sử dụng phông Times New Roman nếu như sử dụng Unicode còn nếu như tôi sử dụng phông theo tiêu chuẩn Việt Nam 3 đây tôi bật Unikey tôi chọn phông theo tiêu chuẩn Việt Nam 3 này nếu tôi chọn theo tiêu chuẩn Việt Nam 3 thì ở đây tôi phải chọn các phông bằng dấu chấm đằng trước đây. Ví dụ chấm Việt Nam, bất cứ cái nào chấm Việt Nam ta đều gõ được tiếng Việt. Đây tôi chọn VN area tôi gõ tiếng Việt nha. ví dụ cộng này. À nó chuyển chuyển phông tôi gõ là cộng hòa bị uh, chuyển phong đây này nó bị nhảy phong ta phải thoát ra ra khỏi cái uh, à, ta phải thoát ra khỏi cái cái cái cuộc họp team này thì tôi mới ấy đấy là cái <coughs> đấy là cái mà ta chọn phong nhá cái uh, à, telex nó là cái kiểu gì telex này select là là một cái quy định về cách gõ dấu về cái gõ dấu ấy ví dụ dấu sắc là s đúng không huyền là gì em dạ. đây là cái quy định nằm trong telex nha nếu như ta không sử dụng cái kiểu gõ là telex ấy mà tôi tôi tôi uh, chọn cái khác tôi chọn cái khác này thì quy tắc gõ dấu nó sẽ khác nhá ví dụ tôi chọn là VNI này thì ngay lập tức là sắc không phải là huyền nữa Đấy. do đó thông thông thường người ta nên sử dụng cái kiểu có telex này để à, nó nó quen rồi ta đã học từ à, lớp 1 là kiểu gõ là theo kiểu gõ telex này Bây giờ tôi quay lại cái chỗ mà ta đã gõ xong cái bài à, thực hành bây giờ ta sẽ định dạng để theo đúng cái quy tắc và đồng thời là nhớ luôn tôi gõ đến đây xong rồi thế bây giờ là theo yêu cầu của đầu bài này ta sử dụng phong tham new roman này Đấy. lưu ý nhá nhớ nhá trong văn bản ta à, văn bản theo cái nghị định 30 ấy, thì là ta sẽ phải sử dụng phong là time roman để trình bày văn bản cái thứ hai thước đo của ta thước đo ở đây phải là cm thế để chuyển cái thước đo nhìn như này thì thực ra là nếu như theo người có kinh nghiệm người ta nhìn là biết ngay đây là là đơn vị đo là cm rồi tuy nhiên nếu như không thì ta cứ chuyển sang đơn vị đo cm để chuyển thành đơn vị đo cm thì ta vào file này ta chọn mục option start vào file chọn mục option đây trong mục option này thì tôi chọn advanced đây tôi chọn advanced đây tôi kéo trượt cái thước bên phải xuống đây cái đơn vị đo là cm thì tôi chọn ở mục là này tôi chọn là cm sau khi chọn xong tôi bấm phím ok này ok đấy thì là đơn vị đo của ta theo cái thước này đều là cm rồi đơn vị đo của cái thước này là cm bây giờ theo yêu cầu đầu bài là người ta yêu cầu như nào khổ là A4 là đây thì bây giờ ta quay lại cái bài của mình này tôi uh, vào khổ thì để vào khổ thì ta phần vào phần gì layout đây nha cái này là tùy theo bố trí của phiên bản là uh, office uh, ví dụ của tôi là đang sử dụng là office 365 thì vào phần layout này chọn phần page setup tôi chọn paper đây khổ A4 ta kích vào đây ta kéo xuống ta tìm là cái khổ à, có rất nhiều cái khổ ở đây nhưng mà theo à, nghị định 30 là ta sẽ sử dụng khổ A4 khổ A4 có kích thước mặc định là độ rộng là 21 và độ cao là 29,7 cái lề ở đây lề ở đây thì theo à, quy tắc à, ta sẽ đặt đây là 2 2 3 1,5 khổ A4 và lè theo đúng cái, cái quy định ở đây có hai nút là set as default và ok thì ok là ta chỉ sử dụng cho gì một lần tức là cái lần hiện tại này thôi lần sau ta lại phải thiết lập lại thế để không phải thiết lập lại thì ta sẽ sử dụng set as default ta sử dụng nút set as default để lần sau cái, cái cái những cái thông số này ta không phải thiết lập lại nữa tôi chọn set as default chọn yes như vậy là tôi đã xong đơn vị thước đo tôi đã xong tôi xem là yêu cầu gì nữa à bây giờ là tiêu đề cỡ 16 còn khổ là cỡ 14 đây cái này tôi bôi đen thôi tôi bôi đen bằng cách giữ uh, chuột và kéo thôi tôi chọn là 16 các khổ bây giờ các khổ này cách nhau là 2 cm bây giờ tôi bôi đen từng khổ khổ thứ nhất này thì nằm ở đúng vị trí đấy rồi khổ thứ hai đây tôi bôi đen này tôi dùng cái hình tam giác trên này này tôi kéo này Đấy. cái hình tam giác trên đấy đừng kéo cái hình bên dưới ta kéo cái hình tam giác trên tôi kéo hai này tôi tiếp tục tôi bôi đen tôi kéo thêm là 4 tôi bôi đen tiếp này tôi kéo sang là 6 như vậy các đoạn này là cách nhau hai rồi cũng gần gần giống như cái à, cái, cái bài thực hành rồi thì ở đây đối với cái đoạn thứ hai ta sẽ sử dụng tính năng text effect tôi bôi đen cái đoạn thứ hai này tôi vào phông này đây có tính năng text effect đây là hiệu ứng cho chữ tôi bấm vào đây ở đây tôi sẽ sử dụng hai tính năng một là text fill tôi chọn là solid fill với màu là màu đen đây sử dụng nút solid fill và màu là màu đen tính năng thứ hai tôi sử dụng là tính năng set down set down là tính năng bóng bóng của chữ thì tôi bấm vào đây tôi sử dụng là tính năng preset này preset ở đây tôi chọn là offset bottom right tôi bấm vào đây thôi đấy thì ngay lập tức nó tạo ra một cái một cái ờ, định dạng à, có bóng của chữ à, theo mẫu à, đây là cái gì độ trong là 60 phần trăm độ trong của bóng kích thước là của của, của cái bóng là 100 phần trăm độ mờ cung khoảng cách từ chữ so với chữ có bóng so với chữ, gốc là ba đơn vị là điểm đây tôi ok nha Tôi ok này. Đấy như vậy chữ ta nhìn thấy là chữ đã có bóng rồi. Cái khoảng cách của, của bóng này so với chữ là 3 điểm. Đơn vị tính được tính là điểm. Thế thì trong cái bài gốc này này, ta thấy là chữ là chữ nghiêng. Nghiêng và đậm thì tôi ờ, sẽ chọn đậm này, nghiêng này. Cái đoạn tiếp theo thì cũng là gì? Đậm này. À nghiêng, xin lỗi nghiêng này đối với đoạn cuối cùng là có gạch gì gạch ngang thì gạch ngang ta chọn ở đâu đầu tiên tôi phải bôi đen cái khổ đã sau đó tôi chọn là dấu gạch ngang ở trong phông xin lỗi đây try through đây ok tôi chọn nghiêng này tuy nhiên ta thấy này cái chữ ngày xưa hoàng thị ta phải cho vào gì giữa này và đậm này bây giờ là cái khoảng cách giữa các chữ làm nào để cho nó đúng cái khoảng cách giữa các ờ, các các, các dòng này này thì uh, theo cái nghị định 30 ấy thì khoảng cách giữa các dòng giữa các đoạn đấy giữa các đoạn chứ không phải giữa các dòng khoảng cách giữa các đoạn sẽ là 6 điểm và khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn là một dòng thế bây giờ ta sẽ chọn như thế nào để cho nó đúng đây, tôi chọn là paragraph này đây tôi chọn là khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn nó là một dòng một dòng đơn giữa các đoạn của đoạn trước so với đoạn sau tôi chọn là 6 đây là theo cái cái cái quy định chuẩn nhá thì tôi chọn là 6 after hoặc before đều được ở đây tôi uh, tôi dùng là after hoặc là ta dùng before thì ta bỏ cái phần after này đi tôi để before là 6 đơn vị tính được tính là point ờ, thông thường là tôi sử dụng trong cái phần after này tôi quen rồi nên tôi sử dụng ở đây là 6 ok đây chính là theo đúng cái mẫu trình bày à, của của của văn bản theo nghị định 30 là khoảng cách giữa các dòng là như thế vậy sau bài thực hành này là ta phải nhớ những cái gì nào lưu ý nhá theo đúng nghị định 30 ấy ta phải nhớ những cái tự nhiên này này cái thứ nhất là đây tôi bỏ chọn trùng cái thứ nhất là về cái khổ giấy này ta trình bày về khổ giấy tôi trình bày về khổ giấy giấy thì là A4 và lè thì nhớ là trái là từ 3 cho đến 3,5 cm phải thì từ là 1,5 cho đến 2 trái là 2 cho đến 2,5 phải 2 à xin lỗi trên trên và dưới là từ 2 cho đến 2,5 à, đây là theo nghị định 30 nhá theo nghị định 30 ấy ta cần lưu ý đấy là khoảng cách giữa các đoạn dòng và khoảng cách giữa các đoạn Thế thì một khoảng cách giữa các dòng đây là một line khoảng cách giữa các đoạn đây là 6 point Đây là nghị định 30 nha, 2020 có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020. Tức là à, nghị định này là mới có hiệu lực cách đây khoảng à, một tháng thôi. Đấy là cái bài thực hành số 1. Thế thì à, đối với cái bài thực hành số 1 này thì à, à, chúng ta có thấy là nó có vấn đề gì không? à, các bạn sinh viên thấy có vấn đề gì không nhỉ đối với bài thực hành số 1 này không thể ạ không thể ạ ờ, như thế có dễ hiểu không không có vấn đề gì thầy ờ, ờ, đấy tức là một số cái lưu ý nhé sau đó là ta phải nghiên cứu thêm về cái cái cái uh, nghị định 30 thì thầy sẽ gửi uh, một số cái điểm mà uh, bổ sung mới nghị định và 30 thì uh, nếu như trong quá trình mà à, nghiên cứu thì ta nghiên cứu thêm những cái thông tin về cái nghị định 30 đó thì kết thúc cái bài thực hành số 1 này thì thầy cũng có một cái bài à, à, một cái bài kiểm tra dưới dạng là à, bài trắc nghiệm dưới dạng là à, trắc nghiệm đấy thì thầy sẽ, sẽ giao luôn ở đây để ta sẽ uh, uh, à, nếu như đấy ờ, nhá thầy sẽ giao luôn ở đây nhá có có có quan sát thấy không nhỉ vẫn thấy chứ đúng không vâng vẫn thấy thầy, thầy thầy đang chia sẻ màn hình mà thầy sẽ vào thầy giao luôn ở trong trong này tìm này trắc nghiệm thứ nhất đợi một chút đấy thì cái bài trắc nghiệm này sẽ xuất hiện ở máy À, của các bạn thì các bạn muốn làm bài tập thì à, ta sẽ chọn cái phần à, hoạt động này này nó sẽ có một cái thông báo là hiện bài tập lên đây rồi thì ta tích vào nút view size để từng bạn một sẽ tích vào nút view size này để ta làm đây có 66 bạn đây 66 bạn là chưa bạn nào xem cả xem và nộp bài cả điểm ở đây là điểm là 10 thì ta vào ta à, các bạn vào làm cái bài trắc nghiệm này à, cho thầy đối với bài trắc nghiệm này thì thầy à, thầy chỉ cho 5 đến 10 phút làm thôi nhá xương làm luôn bây giờ thấy ờ à, làm luôn nó liên quan đến cái một số cái tính năng mà ta vừa thực hành đấy dạ vâng để ôn đi ôn lại cho nó nhớ ta làm trong vòng à, từ 5 đến 10 phút thôi nha Đấy, hay là phải làm như nào nè ạ? Tích vào câu trả lời đúng nè ạ. bạn nào chưa rõ thì có thể một bạn là đã rõ về cái cách trả lời có thể chia sẻ màn hình để cho các bạn khác có thể quan sát được. Chia sẻ màn hình à, làm bài của mình nhé để cho các bạn khác có thể quan sát được. Để chia sẻ màn hình nhé, ta bấm vào cái biểu tượng chia sẻ ở trên màn hình mình ấy, chọn chia uh, chia sẻ màn hình. Biểu tượng chia sẻ chính là cái à, biểu tượng mà có Đây tôi xem xem là có ai đã làm xong chưa? Chưa ai nộp bài cả. Rất nhiều bạn đã vào xem bài kiểm tra. Đây có bạn Bùi Văn Thái này là không à, không xem này. Bạn Bùi Đức Hà này. Bạn Hoàng Thị Lan Hương này. Bạn Hà Thị Vân này. Bạn Lý Đức Thuận này bạn Lường Thị Thu Thủy này, bạn à, Mai Thị Hồng Luyến này, bạn Nguyễn Thị Thao này, Ngân Thị Trinh này, bạn Phạm Nga Trưởng này, rất nhiều. Vì Thái Lộc này, Sa Thị Hiền này, Sa Văn Duyên này, có khoảng chục bạn không vào à, khả năng là các bạn cũng một là cái mạng là kém hai là không <coughs> các bạn không à, không vào thầy ơi mạng của em kém vào nó không hiện ra đâu thầy ạ ờ nó có thể nó, nó lót hơi chậm ở à, đây này có một bạn đã nộp rồi này đây có một bạn rồi có đến 10 bạn rồi Thầy ơi. Đây bạn hỏi đi nhỉ. Có vấn Thầy đề ơi, gì? cái ở phần cuối ở chỗ sub uh, sub để mình mình ấn vào mình mình mình trả lời à, thì nó hiện lên đỏ ấy thì là bị sai một đáp án hay như nào hả thầy? À nghĩa là sai, chọn sai đáp án. Cái chỗ vâng, nào hiện lên đỏ. một question ấy. Vâng vâng. Ừ. Thì vâng. có nghĩa là sai. Vâng vâng ạ. Ừ. rất nhiều các bạn là chưa hoàn thành được hoặc là ờ, chưa vào được ờ, cái để làm ờ, bài tập thầy ơi em vừa nộp bài được rồi ạ. Ờ, bạn nào nộp bài thì sẽ có danh sách ở đây mà. Kingdom. Đây mới có 49 người trên 66 người này. Nhìn chung là các bạn à, đại đa số là các bạn cũng à, nắm được cái à, cái có một cái lượng kiến thức nhất định về cái cách trình bày văn bản tuy nhiên là có một số bạn là vẫn còn chưa rõ lắm đây mấy bạn à, còn à, chưa hoàn thành thì cố gắng tao hoàn thành để ta kết thúc cái à, cái phần là kiểm tra lại cái à, nội dung về cái kiến thức trình bày văn bản chắc là hết rồi bây giờ là à, sau khi mà quan sát đây này vẫn còn bạn và Bùi Kim Tâm này chắc là mạng hay à, mà bạn à, chỉ xem thôi đang xem thôi ờ, chưa chưa thấy đây bạn Bùi Văn Cương này Bùi Văn Thái này có những bạn là không vào này Bùi Đức Hà này Hoàng Lan Hương này thì dạng bài kiểm tra này cũng là tương đối là cơ bản thôi cũng không đây ờ, ta sẽ xem điểm cụ thể của từng bạn ở đây xem còn bạn nào vẫn còn đang ở chế độ xem không người ta còn đã à, kết thúc à còn có hai bạn thôi ta bắt đầu chuyển sang cái à, tiết thứ hai vì một số bạn à, chưa hoàn thành thì à, ta có thể về nhà ta hoàn thành tiếp tuy nhiên là ta cố phải hoàn thành nhá bởi vì tôi sẽ lấy cái đó là cái căn cứ vừa là điểm danh luôn ta chuyển qua cái tiết à, thứ 18 là cái bài mà thực hành số 18 tám à, bài thực hành của tiết số 18. Bài thực hành thứ hai. Bây giờ ta sẽ phải đi soạn một cái hợp đồng cụ thể. Thế cái cách để ta trình bày ở đây là có những cái nội dung cụ thể trong cái phần uh, qua bài thực hành này một là ta sẽ cái phần tiêu đề ta sẽ trình bày là như thế nào hai là cái cái những cái phím tab này này thì à, ta sẽ định dạng như thế nào ba là nếu như có những cái phần chân trang cái phần à, cái phần à, nội dung ở cuối trang ấy cái phần nội dung cuối trang ấy, không phải chân trang nhé tôi xin lỗi thì ta sẽ trình bày như nào à, rồi cái quy tắc về cái đánh số này rồi là về thời gian quy tắc về cái ký tự à, cái, cái, cái cái cái hàng thứ hai của quốc hiệu thì là ta sẽ đánh như thế nào thì đây là cái nội dung đây là một cái nội dung của cái hợp đồng à, kinh tế bây giờ tôi à, với cái nội dung này ấy, thì à, tôi soạn à, như sau này với phần tiêu đề à, đối với phần tiêu đề nhá tôi tắt cái à, cái bài à, nội dung này đi tôi lấy cái nội dung phần PowerPoint tôi đã convert đây tôi à, co nó lại theo chiều ngang để tôi vừa nhìn tôi vừa gõ cho nó Đối với, với phần tiêu đề trên này để trình bày cho dễ thì ta nên sử dụng bảng. Ta nên dùng bảng. Ở đây tôi cứ insert này, table tôi chọn hai hai hàng này, tôi gõ Đấy, tôi cứ gõ vào lưu ý rằng là nếu cái phần à, trên này mà là 14 14 ấy, thì cái phần dưới này phải 15 đối với quốc hiệu thì ở đây tôi chỉ trình bày đối với chữ Cộng Hòa này là 13 thôi thì ở dưới này sẽ là 14 Đấy, theo cái thông tư 30 à, thì ta trình bày như thế còn à, bên này ta cũng trình bày là 13 Đây, tôi căn vào giữa và đây tôi à, đánh là số. Số cũng là căn giữa luôn nhé. Cách. Một vài cách và hợp đồng kinh tế. Bên này là Hòa Bình. Này. Tám. Năm. Tôi chuyển sang nghiêng này căn phải này và đây tôi chèn thêm tôi chèn thêm cái à, uh, Ship nha ở cái phần uh, phần bên trái này này ở cái phần mà mà mà nơi ban hành ý, văn bản ấy thì ta sẽ chỉ để cái à, cái dấu cái dấu gạch chân này khoảng 1 phần ba thôi nha khoảng 1 phần ba 1 phần 3 so với chiều dài của cả cái um, cái cái đoạn văn ở trên này này Đấy, ví dụ như ở đây tôi bằng một khoảng 1 phần 3 của cái trên thôi ở cái phần thứ hai ở cái phần thứ hai này ở cái phần quốc hiệu ấy, thì tôi sẽ để là nó bằng với cái cái độc lập tự do hạnh phúc bên dưới cái này phần này tôi có thể kéo lên một chút hoặc là đưa xuống làm sao cho văn bản nó cân để bỏ cái viền xung quanh này đi thì ta chỉ việc bấm vào cái phần border này chọn là no border thì ngay lập tức là cái viền là sẽ mất ta sẽ mất à, nó sẽ mất cái viền bao quanh đi nhớ là chọn này vào border chọn no border còn muốn hiện lại thì cho ta chọn là no border tôi chọn no border phần tiêu đề là đậm thì tôi bôi đen tôi chọn đậm này cái phần trên này thì là sẽ là nhạc xin lỗi trong cái văn bản trên chắc là nó có ờ, cái văn bản này này nó sẽ ờ, chắc là chưa được chuẩn lắm đâu thì cái phần à, công ờ, cái cái phần mà cơ quan chủ quản ấy thì ta sẽ để là dưới dạng là là là là à, không đậm cái cơ quan mà à, ban ban hành văn bản thì sẽ là để là đậm còn ở cái quốc hiệu bên này thì à, ta phải để đậm hết rồi đây sau đó là ta chỉ việc gõ cái nội dung của hợp đồng kinh tế vào thôi ở đây là tôi uh, sẽ uh, copy cái nội dung để tôi đỡ phải gõ lại tôi gõ dưới dạng thô đây giả sử tôi đã có dưới dạng thô như này rồi tôi có dưới dạng thô lúc đầu là gõ là là ta chỉ được như này thôi đây ta chỉ quan tâm là sau khi gõ xong tôi được như này dưới dạng thô thôi ta cứ gõ chưa căn chỉnh gì cả thế thì sau khi à, ta gõ xong thì ta mới bắt đầu ta đi ta thực hiện cái việc là căn chỉnh đầu tiên theo cái quy tắc à, à, trình bày thì tôi sẽ giãn dòng và giãn đoạn trước đã tôi vào paragraph này tôi chọn ở đây là 6 ta lưu ý 6 chọn khoảng cách giữa các dòng là một ok này và sau đó là tôi dồn vào dồn đều hai biên ta sẽ cắt đều hai biên này tiếp tục đối với phần tiêu đề này này cái phần tiêu đề này ta chỉ căn là một thôi cái phần mà 6 à, pixel là trong cái phần nội dung chính support ấy. cái phần tiêu đề này ta sẽ chỉ dùng là một là single và ta chọn đây là không và tôi dồn và tôi căn vào giữa cái thứ hai à, đối với mỗi cái đoạn ấy thì giọng đầu tôi sẽ thụt vào bằng một nút tab mặc định là 1,27 tôi sẽ cứ ờ, cho nó tụt vào thế để tụt cho nhanh ấy, thì tôi ờ, bôi đen này tôi có thể kéo vào à, paragraph này tôi chọn mục first line này đấy là 1,27 đấy thì tất cả sẽ vào trong ờ, vào đều tụt vào cái hàng đầu tiên căn giữa này bên A địa chỉ tài khoản bên B điều tôi cũng sẽ cho vào là phất line là 1,27 đây ví dụ thế thế bây giờ cái phần nội dung mà làm nào làm nào để ta tạo được những cái ờ, như thế này đây tab trải nhé chả nhẽ là ở cái vị trí um, đâu nhỉ bài đây chả nhẽ ở vị trí này thôi ờ, tôi thấy là các bạn là sẽ có ờ, trong những cái giờ thực hành thì tôi thấy là các bạn dùng dấu chấm như này thì nếu như ta sử dụng dấu chấm như này thì sẽ rất là uh, lâu và đồng thời là nó không đẹp và cái phần bên phải này gần như là sẽ không thể là là là giãn đều được ở đây tôi sẽ định dạng bằng nút tab thế để định dạng bằng nút tab ấy thì tôi sử dụng là trong mục paragraph này đây ta bấm vào paragraph có cái nút tab đây, có nút tab tôi bấm nút tab này đây tôi muốn là dấu chấm sẽ bắt đầu đến khoảng đến uh, cái 8 này đến chiều dài là 8 thì tôi nhập là 8 ở đây đây nút tab này sẽ có chiều dài từ đầu này sau cái phần à, thụt vào này cho đến 8 à, này tôi nhập 8 vào đây và khi bấm nút tab thì nó sẽ sinh ra cái ký tự ờ, dấu chấm tôi chọn là hai hoặc ba gì đấy hoặc 4 tùy ta thích cái nào ví dụ ở đây tôi chọn là hai tôi chọn set đấy, ok này à, phần đằng sau là có, có ờ, grab này tab này tán này chọn set này đấy tôi tab này đấy thì nó sẽ sinh ra tiếp tục cái phần thứ hai tôi sẽ chọn tiếp tục tab đến uh, chiều dài đây là 16 tôi đặt là 16 tôi chọn là cùng loại là hai bấm tab này Thế thì sau khi xong được cái hàng này thì tôi chỉ việc uh, bôi đen nha. Tôi chọn mục format painter. Tôi quét cái phần uh, đấy. Thì là cái định dạng của cái trên sẽ được sao chép y xuống dưới. Đấy nha, bắt đầu là như này. Tôi uh, bôi đen này. Tôi chọn format painter này. Tôi sao chép xuống cái hàng dưới. Đấy. Thì ngay lập tức là nó sao chép y xì như thế đối với cái đại diện bên ký này tôi cũng sẽ thực hiện tab này chọn là 16 sinh ra cái dấu chấm là set này ok tôi chỉ việc bôi đen format painter tôi quét phần địa chỉ tôi quét phần nào thì là nó sẽ sinh ra phần đấy luôn tiếp tục tôi ờ, dạ vâng chị ạ à? vâng vâng tôi ờ, sử dụng một nút là format painter để sao chép một cái phần tab uh, xuống là cái việc này thực hiện là tương đối là nhanh chứ nếu không ta bấm dấu chấm hoặc là ta sử dụng cái dạng định dạng khác thì sẽ rất lâu ví dụ đối phần bên B này tôi bôi đen này format painter tôi chỉ quét mỗi cái bên B thì ngay lập tức là bên B sẽ sinh vào cái phần bên phải này rất là đều nhau còn cái phần cuối cùng này thì tôi lại tiếp tục tôi kẻ bảng đây cái phần cuối này tôi uh, sẽ kẻ bảng đây insert này table tôi chỉ việc và tiếp tục là tôi bôi đen này à, tôi uh, chọn đậm tôi bỏ cái viền đi Đấy, thì ngay lập tức là ta có một cái mẫu là lưu ý là đối với cái đoạn mà chúng tôi gồm có này, này thì sẽ phải cách cái đoạn trên là 6 và cái đoạn dưới là 6 riêng đối với cái dòng mà nằm à, là cái cái cái trung gian giữa cái căn cứ và cái nội dung bên dưới ấy, thì ta sẽ để là 66 bên A này sẽ là bên B này như cái phần này thì có thể là ta không bôi đen cùng thỏa thuận ký hợp đồng ví dụ thế đấy là cái nội dung của bài thứ hai thế thì à, à, đối với cái nội dung bài thứ hai này thì trình bày ta cần tập trung một là ta sẽ đi ta định dạng cái à, phần tiêu đề ta cái cách để ta trình bày cái phần tiêu đề cái cách mà ta lưu ý là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể là 13 à 14 à 12 13 12 13 thì cái dòng độc lập tự do hạnh phúc này này thì phải lớn hơn cái dòng trên là một một một uh, cái phông ấy cái thước phông ấy ví dụ trên là 12 thì dưới sẽ là 13 trên là 13 thì dưới sẽ là 14 theo cái nghị định 30 à, phải trình bày như thế cái thứ hai đối với cái ờ, số này này thì uh, ta sẽ lưu cái sổ vào văn bản và đồng thời cái đằng sau nếu hợp đồng kinh tế thì ta sẽ soạn là hợp đồng kinh tế và nếu như của một cái đơn vị cụ thể nào ví dụ ở đây của một đơn vị cụ thể ví dụ như trường à, à, công ty điện thoại à, thuần chính à, soạn thảo cái văn bản này và văn bản này lại đi ra à, à, tức là nộp mà cho một đơn vị chủ quản báo cáo với một đơn vị à, chủ quản thì ta có thể thêm đằng sau ví dụ như là công ty thuần chính chẳng hạn ví dụ ta có thể thêm à, ví dụ của trường sư phạm thì ta có thể gõ là cao đẳng sư phạm ví dụ thế tức là nơi ban hành cái văn bản ấy đơn vị ban hành văn bản thì ta có thể thêm đặc sản nhớ nhá cái khoảng cách từ à, bên trái à, tức là cái thuộc đầu dòng ấy thì là theo cái khoảng mặc định của tab ta sẽ sử dụng một phím tab và à, chiều dài là 1,27 cái thứ ba là ta định dạng phím tab là các dấu chấm cái thứ tư là ta sử dụng enter này cái nút format enter là ta sẽ đi ta sao chép những cái định dạng của dòng này của đoạn này mang sang đoạn khác ví dụ như là ở trên này tôi đậm nhá tôi uh, ví dụ màu màu màu đỏ tôi muốn ờ, đậm đậm chẳng hoặc nghiêng tôi một sao chép xuống bên dưới tôi chỉ việc bôi đen cái đoạn trên và sử dụng nút format painter rồi bôi đen cái đoạn muốn cùng định dạng đấy thì ngay lập tức là hai cái đoạn này sẽ cùng định dạng luôn đấy là cái hay của cái nút format painter nó ở chỗ đó còn nếu không thì ta sẽ phải đi là gì định dạng lại tôi là chọn nghiêng này tôi chọn nghiêng sau lại chọn đậm thì nó nó sẽ mất cái thời gian Đối với cái nội dung của bài à, số 2 này thì có vấn đề gì không nhỉ? Có cần phải à, chị nói lại cái đoạn nào không? Các bạn sinh viên nhỉ? Không ạ, không ạ. Ờ, quá đơn giản không, đúng không? Không ạ, không ạ. Ờ, ờ. ờ nó tương đối là đơn giản. Thế thì um, sau cái bài uh, thực hành số 2 này thì à, tôi à, là cũng lại tiếp tục tôi có một cái à, liên quan đến cách định dạng là và liên quan đến một cái phần của cái phần định dạng này thì tôi, tôi cũng sẽ đưa lên để ta tiếp tục ta sẽ trao đổi về những cái nội dung của nghị định 30 đồng thời để ta ghi nhớ luôn một số điểm của cái nghị định 30 để trong quá trình mà ta sử dụng ra vườn ghi nhớ luôn trong quá trình làm nếu như bạn nào mà thấy là mình nắm à, tương đối chắc về cái dạng bài đó thì ta có thể chia sẻ cho à, các bạn khác Ờ, về cái phần để cùng ờ, thảo luận và tương tác luôn bởi vì cái bài này tôi không lấy điểm mà chủ yếu để tao tôi kiểm tra lại cái nội dung kiến thức nằm trong cái phần ờ, văn bản mà chúng ta đã được học và bạn nào không nhớ thì ta có thể là trao đổi với các bạn khác Em thưa thầy, tại sao em sai có hai câu mà được 6 điểm thầy? Sai hai câu à? À có vâng, một câu mà em được là... có 6 điểm ạ. Ừ, một câu khả năng là một câu thầy để thầy để ở dưới dạng là thà, thầy chấm. Tức là những cái câu dưới dạng bình chọn ấy thì là sẽ thầy sẽ là phải chấm điểm luôn. Ví dụ các bạn đánh là bao nhiêu sao ấy thì là thầy sẽ phải chấm điểm những câu đấy nghĩa là nếu như trong bài khả năng là trong bài của thầy giao là có hai cái câu về cái phần đánh giá chất lượng thì uh, sẽ sẽ bị trừ mất hai điểm đấy. Dạ trừ vâng. thêm hai điểm sai nữa là sẽ là 4 điểm thì tí nữa thầy sẽ mở cái bài đấy ra rồi thầy chấm trực tiếp ở trên uh, trên trên trên uh, phần mềm mà team này dạ vâng review câu này của bạn Huyền này là sẽ sẽ phải chấm vào đây chỗ này là chưa có điểm này ví dụ tôi chấm đây là một đấy thì ngay lập tức là sẽ cập nhật tám bảy sáu năm bốn ba hai một Rồi, bạn, à, sẽ được nâng điểm lên đây. Thầy thầy, thầy ơi. Sao? Có vấn đề gì bạn nhỉ? À, thầy ơi, em bị kiểu quên mất cái mật khẩu uh, của cái uh, của cái cái, cái Gmail để học cái này ạ. Giờ làm nào thầy? À, tức là, là em quên muốn, mất. em muốn đăng nhập vào vào máy tính ạ. Em muốn ừ. học của máy tính ạ. Bây giờ làm ừ. nào này? Ờ đợi thầy một chút nhé vâng, vâng chị ạ à. vâng vâng vâng À, cái mẫu tổng hợp thì tôi chị ờ, nó gán theo những cái cái cái bộ à, gì nhỉ? Nó, nó gán theo cái, cái cái hệ thống mà đánh giá cái biểu mẫu đánh giá chị. Nó nằm trong một trong bốn cái đấy. Vâng. Vâng, cái biểu mẫu tổng hợp nó nằm trong trong vâng ạ, vâng vâng. vâng. Ờ, thế ờ, <clears throat> cái bạn là bạn là quên đấy. thì có gì là bạn Vâng. à, à ờ, gửi à, đọc cho thầy cái ờ, ờ hoặc nhắn tin vào cái trong cái nhóm lớp này này, cái tên tài khoản để có thể thầy sẽ Vâng. reset luôn. Vâng ạ, vâng ạ. Ờ ờ, cứ nhắn tin cho thầy nhé. Và trong trong cái nhóm này này, trong nhóm lớp vâng. này. vâng ạ. cái mạng chán quá mạng của em không gửi được bài tập thầy ạ thầy ơi thầy ơi thầy không nói gì à? alo ở ờ, đây đây đây thầy quên thầy tắt ờ, micro rồi thế đối với thế uh, ờ, cái phần bài tập nhá cái phần bài tập này thế em hỏi ạ ờ ừ. đó bạn hỏi đi Ừ, thế là cái văn bản có nhiều căn cứ, căn cứ cuối cùng phải kết thúc bằng dấu chấm hay dấu phẩy ạ? À? Đây, thầy à, mở ra cho xem nhá Đây, đây văn bản có nhiều đây là rất nhiều căn cứ đây, đúng không? Thì kết thúc mỗi một cái uh, căn cứ ấy thì sẽ có dấu chấm phẩy cuối cùng này, đúng chưa? Vâng. Sau đó là xuống dòng này. Cứ mỗi một cái căn cứ thì phải có dấu chấm phẩy cuối cùng và xuống dòng. Riêng cái căn cứ cuối cùng đây riêng căn cứ cuối cùng sẽ phải là gì dấu gì đây dấu phải đúng không vâng. riêng cái căn cứ cuối cùng thì sẽ là dấu phải các căn cứ trên thì là dấu chấm phải căn căn cứ trên dấu chấm phải đấy. thì uh, đấy chính là cái nội dung mà trong cái bài uh, kiểm tra uh, thứ hai thì ở đây là cũng đã có 58 trên 66 bạn là ta nộp bài rồi thì còn những cái bạn mà chưa hoàn thành ấy thì ta có thể hoàn thành sau à, ờ, trước khi cái buổi học kết thúc ấy thì à, tôi có ờ, đưa lên một số cái nội dung là yêu cầu là trước khi cái buổi học kết thúc thì tôi đưa lên một số cái điểm mới của nghị định 30 đây À, thì ta về ta xem là cái ờ, một số cái điểm mới trong cái nghị định 30 này về cái thể thức cái cách trình bày văn bản như thế nào. Cái thứ hai từ đầu tiết đến uh, tiết thứ hai ấy thì uh, toàn thấy thầy nói về cái nghị định 30 mà có hiệu lực từ mùng 5 tháng 3 năm 2020 ấy thì nó là cái gì? nó quy định cụ thể về từng cái mục như thế nào ký như thế nào dấu má như thế nào số đánh vào như thế nào thì thầy cũng đã post lên thì uh, trong quá trình mà uh, về nhà ta có thể ngồi ta đọc ta tham khảo thế thì uh, cái buổi học thì uh, uh, ta nếu uh, không biết là các bạn ở đây là có ai có cần phải thảo luận trao đổi thêm gì không có vấn đề gì không không ạ à. à, nếu như không có vấn đề gì thì buổi học của ta à, đến đây là kết thúc thôi nhỉ không ạ ừ, đến à, vâng. cái buổi sau thì là ta sẽ vào uh, tiếp tục học trực tuyến thứ ba tuần sau các bạn nhớ lịch nhá vâng dạ vâng ạ ừ, ừ. rồi thế thì bây giờ các bạn uh, thoát vâng ra ạ, trước vâng ạ vâng ạ vâng ạ Mời ờ. cho thầy. Thế là thầy ạ. Bình hết tay không? Bình hết tay không? Đây cho thầy ạ. Ờ. ờ. Thầy. Tụt. Ừ. à, bạn Lường Thị Thu Thủy này rồi bạn Bùi Tuấn Anh bạn Bùi Thị Thuần bạn Bùi dạ. Hòa Bình thì à, ta gác máy đi ta thoát à, bấm nút màu đỏ gác máy đây để ta Sao lại thoát bởi vì là ta đã kết thúc buổi học rồi hai tiếng rồi vâng ạ ờ. <laughs> ừ. Ôi, xéo nhanh nhau quá là cảm tạ. Ừ. So he's, he's fine. fine.